Rồi khi mà ra ngoài vận động thì bạn sẽ được thoát khỏi cái cảnh tù túng của bốn góc tường xung quanh căn nhà. Lúc đó bạn sẽ hiểu là ừ, mình thích tình không phải là chuyện gì to tát lớn lao cả. Bạn thất tình thì thế giới vẫn cứ quay. Bạn thất tình thì kinh tế nước nhà vẫn cứ lên và bạn thất tình cô bán rau ngoài chợ vẫn cứ mở sạch Đấy thôi, Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng nhau quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình Như mọi người cũng đã thấy ở tiêu đề thì chủ đề của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau um, thảo luận về cách mà giúp chúng ta sống sót được sau cơn thức tình um, Theo mình được biết thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh ra được rằng nỗi đau mà cơn thức tình mang lại nó là có thật Và sống trên cái cuộc đời này thì ít nhất chúng ta đều đã từng trải qua một cơn thức tình Ok, Trước khi bắt đầu với chủ đề của ngày hôm nay thì mọi người đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông nho nhỏ phía bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nha. Mình cảm ơn. Uhm, việc đầu tiên mà mình làm khi thức tình đó là tắt mạng xã hội đi vì chỉ là sau những cái phút say sóng gió thì mình chỉ muốn bình yên an nhiên trở lại à, mình thuộc cái kiểu người mà khi mà buồn thì mình sẽ viết nhiều thứ linh tinh lên mạng xã hội mình không có đánh giá việc đó là đúng hay là sai chỉ là không phải cảm xúc nào cũng nên bộc lộ lên mạng xã hội và nhất là những cái cảm xúc tiêu cực nữa có thể là lúc đó bạn viết thật nhiều với hy vọng là sẽ có người hiểu được tâm trạng của mình và an ủi mình nhưng mà tin mình đi sẽ không ai hiểu cho tâm trạng của bạn đâu mà ngược lại nhiều khi bạn còn kéo tâm trạng của người khác xuống và làm họ cảm thấy phiền nữa đó nên là khi mà mình thất tình thì mình sẽ tắt mạng xã hội đi đợi mà khi mình ổn trở lại rồi thì mình mới on lại và để tránh nhìn thấy đối phương cũng như tránh nhìn thấy những đoạn tình cảm mà mình gửi đi thật nhiều mình hiểu là mình hoàn toàn đồng ý với việc là không nên trốn tránh nhưng mà bạn phải đủ mạnh mẽ để bạn đương đầu chứ vào những cái phút giây yếu mềm đầu tiên thì nên cho bản thân nghỉ ngơi và tránh xa những muộn phiền trước vì bạn đối đầu vào cái giờ phút ấy chẳng khác nào với việc là bạn lấy trứng chọi với đá vậy đó. Việc thứ hai nên đi song song với việc tắt mạng xã hội là lập một cái kế hoạch bơi thật là cụ thể. Uhm, bởi vì chúng ta dùng phần lớn để mà on mạng xã hội khi mà tắt mạng đi thì chắc chắn sẽ dư ra rất rất là nhiều thời gian rảnh mà nếu mà dư ra nhiều thời gian rảnh chỉ ngồi không thì chắc chắn sẽ nhớ là những cái chuyện đau buồn đảo qua thì hãy um, hãy làm cho bản thân thật là bận rộn vì khi mà bận rộn thì bạn mới không có thời gian để suy nghĩ linh tinh Như là thức dậy sớm, chạy bộ, hít thở khí trời Và sau đó hãy chọn cho bản thân một cái cuốn sách phù hợp để đọc mình một cái lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn đừng có chọn tản văn vào cái giờ phút này vì nhiều khi nó sẽ kéo tâm trạng của bạn xuống theo mà mình nghĩ là các bạn nên chọn một cái cuốn fiction và mượn tạm cuộc sống của nhân vật chính để mình để mình có thể nghỉ ngơi một thời gian Ờ, việc thứ ba đó là nên quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn. Vì khi mà bạn bắt đầu thích một ai đó rồi, cho đến lúc bạn hẹn hò đi, hoặc là nếu chưa hẹn hò thì bạn cũng đã dành hết tâm tư, tình cảm của bạn dành cho người đó rồi. Khó tránh cái chuyện là bạn sẽ sao lãng với những cái người thân xung quanh mình. Thì khi mà thích tình, um, nó cũng như là một cái cơ hội để bạn bù đắp lại cái sự mà sao lãng đối với những người thân xung quanh. Hãy cân bằng mối quan hệ của bạn đối với gia đình cũng như là người thân, à, bạn bè của bạn. Hãy rủ họ đi chơi nhiều vào, nghe họ tâm sự nhiều vào, bạn sẽ hiểu là ờ, thì ra cuộc sống của họ cũng cũng rất là thú vị, những cái câu chuyện của họ cũng rất là đáng để mà được quan tâm và lắng nghe. Việc thứ tư là nên vận động nhiều vào. Uhm, việc này thì không chỉ nên được thực hiện lúc buồn mà thậm chí là nên phải nên duy trì thường xuyên vì theo mọi người cũng biết là khi mình vận động thì cơ thể mình sẽ sản sinh ra một cái một cái năng lượng rất rất là tích cực à, bạn cũng có thể đăng ký cho mình một cái lớp võ nè một cái lớp yoga nè hoặc là một cái lớp hoạt động ngoại khóa nào đó thì ngoài vận động bạn cũng có thể giao lưu kết bạn được với những cái người có chung sở thích với mình tin mình đi khi mà những cái lúc mà bạn vận động chính là những cái lúc mà bạn cho cơ thể mình được nghỉ ngơi cũng như là không có suy nghĩ gì lên tinh cả uhm, còn nếu mà bạn không có thời gian hoặc là không có đủ điều kiện để mà đăng ký những cái lớp đó thì bạn cũng có thể tự chạy bộ ngoài công viên nè hoặc là lên youtube gõ những cái bài tập mà có thể tập ở nhà được nè tự nhiên sau khi thất tình bạn có thêm một cái body đẹp nữa là hết sảy luôn uhm, rồi khi mà ra ngoài vận động thì bạn sẽ được thoát khỏi cái cảnh tù túng của bốn góc tường xung quanh căn nhà lúc đó bạn sẽ hiểu là ừ mình thích tình không phải là chuyện gì to tát lớn lao cả bạn thức tình thì thế giới vẫn cứ quay bạn thức tình thì kinh tế nước nhà vẫn cứ lên và bạn thức tình cô bán rau ngoài chợ vẫn cứ mở sạch đấy thôi việc thứ năm đó là hãy viết nhiều vào <laughs> nghe mâu thuẫn quá ha khi mở trên thì mình đã nhắc tới là đừng viết linh tinh trên mạng xã hội khi mà tâm trạng không không thật sự ổn thế mà ở dưới mình lại kêu viết nhiều vào là bạn hãy viết ra những cái suy nghĩ của mình lên giấy mà chỉ một mình bạn coi thôi đó coi như là một cách giải bày cho tâm trạng của bạn hiện giờ vậy rồi sau đó bạn cũng có thể chọn cách là xử lại làm kỷ niệm hoặc là vò nó đi và vứt vào sọt rác và điều thứ sáu điều mà mình cho là quan trọng nhất luôn đó là hãy yêu thương bản thân mình nhiều vào um, hãy học cách lắng nghe bản thân mình đừng có giày vò nó nữa vì sau tất cả chỗ này của bạn đau nhất nè chỉ có bạn mới đồng hành với chính bản thân bạn đi tới hết suốt cuộc đời này thôi và cũng chỉ có bạn ở lại bên bạn những lúc bạn buồn vì vậy hãy chăm sóc nó thật tốt vào lúc buồn thì kiếm bạn bè đi hàng huyên tâm sự còn có tiền hơn thì đi shopping đi làm đẹp đi coi phim sống trước hết là vì mình cái đã một người mà xứng đáng với bạn thì sẽ không để bạn phải đau khổ buồn phiền như vậy đâu hãy học cách yêu thương bản thân mình nhiều vào bạn không tự trân trọng bạn bạn không tự yêu lấy chính bản thân bạn thì bạn không có tư cách để yêu người khác khi bạn yêu bản thân bạn rồi thì lúc đó sẽ có người tự khách yêu bạn ok mình nghĩ là video của mình tới đây là đủ dài rồi cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha Đừng quên hãy comment phía bên dưới cảm nghĩ của mọi người sau khi xem hết video này Và nếu mà thấy video có ích cho bạn thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh cũng như là nhấn vào nút chuông nho nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha Mình cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại